lại là bộ chăn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm nay rồi xong không biết em mong gì cuộn tròn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em mong gì Anh xin rồi làm sao hãy nói đi nào em kia lặng lẽ không thấy khuôn mặt Em đã quá im lặng Như một quả bom chờ anh Để nổ tung trong tích tắc tích tắc Không còn giữ thời gian không có cách nào Để tìm lối thoát ra Xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua Em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em mong gì giận gì rồi làm sao hãy nói đi nào ê, ê, ê, ê, ta đê rồi làm sao chứ em muốn gì hãy nói đi nào ê, ê, ê, tê, ta đê hãy nói đi nào anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi vì với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi em đôi khi có thì lại thì không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao hãy nói đi nào ê, ê, ê, à, rồi làm sao chứ em muốn gì hãy nói đi nào à, hãy nói đi nào lại là bộ chăn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày em nói em không có sao nhá khó nhắm mắt đêm nay anh xin em chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em chờ anh để nổi tung trong tích tắc tích tắc không còn sự thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói không thành công rồi xong không biết em mong gì pha lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành tông rồi xong không biết em chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi vì với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao hãy nói không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi với em đôi khi có thì lại thì không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao tròn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em quá im lặng như một quả bom chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày em nói em không có sao nhá mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành đóng rồi xong không biết em chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em rồi xong không biết em mong gì chăn gối trên ghế sofa Lại một bữa tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh và lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này rồi xong không biết em mong gì anh là bộ tròn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em chờ anh người nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em lại thành công rồi xong không biết em mong gì chăn gối trên ghế sofa Lại một bữa tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em mong gì chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy 11 không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì số chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay seen am high. này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nắm mắt đêm này Anh xin em chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy không nói thẳng là thành công rồi xong không biết em mong gì anh sẽ thành công rồi xong không biết em mong gì mà lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày em nói em không có sao nhá mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy như một quả bom chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm nay anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành đóng rồi xong không biết em mong gì không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra Đừng xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm nay rồi xong không biết em mong gì và lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi với em đôi khi có thì lại thì không chăn gối trên ghế sofa Lại một bữa tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy cho qua Em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì lại là bộ chăn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành cong rồi xong không biết em chờ anh người nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn sự thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao hãy nói đi nào lại là bộ chăn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không chờ anh để nổi tung trong tích tắc tích tắc không còn sự thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói không không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao chăn gối trên ghế sofa Lại một bữa tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn sự thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay rồi xong không biết em mong gì đôi chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì vợ em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành đóng rồi xong không biết em quá im lặng như một quả bom chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày em nói em không có sao nhá anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay anh xin em hãy rồi xong không biết em mà lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy nói chờ anh Người nổ tung trong tích tắc tích tắc Không còn sự thời gian không có cách nào Để tìm lối thoát ra Xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua Em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi vì với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em giận gì rồi làm sao là bộ tròn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy lặng lẽ không thấy khuôn mặt Em đã quá im lặng Như một quả bom chờ anh Để nổ tung trong tích tắc tích tắc Không còn dư thời gian không có cách nào Để tìm nỗi thoát ra Xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua Em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì bữa tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em rồi xong không biết em mong gì pha lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì anh xin em hãy sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em chờ anh người nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn dư thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay rồi xong không biết em mong gì lại là bộ tròn gối trên ghế sofa lại một bữa tối mì tôm rồi chỉ vì một chữ mà thôi để làm em thấy tức tối em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi vì anh nói quá nhanh mà chỉ một câu lỡ lời thôi làm thành bao nhiêu rắc rối à em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em thành công rồi xong không biết em mong gì chăn gối trên ghế sofa Lại một bữa tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm nay. Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì lặng lẽ không thấy khuôn mặt Em đã quá im lặng Như một quả bom chờ anh Để nổ tung trong tích tắc tích tắc Không còn sự thời gian không có cách nào Để tìm lối ta xa. Xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua Em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết anh sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em hãy nói ra đi Anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi Vì với em đôi khi có thì lại thành không Nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì giận gì rồi làm sao hãy nói đi nào ê, ê, ê, ê, đà đê rồi làm sao chứ em muốn gì hãy nói đi nào ê, ê, ê, đê, đà đê hãy nói đi nào anh xin em hãy nói ra đi anh không rõ em nghĩ gì đi đi đi đi vì với em đôi khi có thì lại thành không nói thẳng lại thành công rồi xong không biết em mong gì tối mì tôm rồi Chỉ vì một chữ mà thôi Để làm em thấy tức tối Em ơi anh đã biết anh có lỗi rồi Vì anh nói quá nhanh mà Chỉ một câu lỡ lời thôi Làm thành bao nhiêu rắc rối à Em nói em không có sao nhá Nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá sẽ khó nhắm mắt đêm nay anh xin em chờ anh để nổ tung trong tích tắc tích tắc không còn sự thời gian không có cách nào để tìm lối thoát ra xem ánh mắt em anh biết chắc em sẽ không bao giờ để cho qua em sẽ không bao giờ thứ tha chuyện này em nói em không có sao nhá nhưng mà đôi mắt em lườm anh sau lưng suốt ngày Em nói em không có sao nhá Nhưng mà anh biết em sẽ khó nhắm mắt đêm này Anh xin em